Xin chào tất cả anh em Hiện nay trên ờ, thị trường có rất nhiều những cái bộ đồ chơi tài xỉu Phục vụ cho anh em đi à, đánh tài xỉu, lắc à, tài xỉu bịp Nhưng mà tất cả những cái sản phẩm đó ấy, thì nó không ít thì nhiều Nó cũng có tang hoặc là trốn tang, tôi gọi là trốn tang nhé Bởi vì nó gọi là tang tích, nó ít hay là nhiều thôi à, Những cái sản phẩm đó ấy, thì đi chơi rất là khó ví dụ như là hột báo dung này hoặc là nắp à, hai chiều à, nắp âm dương hoặc là báo dung à, 6 mặt báo dung à, hai mặt này hoặc là báo dung à, không tang hoặc là báo dung à, bằng hình dán tử ấy. <clears throat> nó rất nhiều những cái bộ hột tài xỉu hay là những cái đồ chơi tài xỉu như thế phục vụ cho anh em chơi nhưng mà bây giờ làm sao anh em chơi nó hiệu quả và không tang đó mới là cái câu hỏi à, để cần phải có câu trả lời thì bây giờ tôi à, trên thị trường cũng có rất nhiều những loại hột và những loại đồ chơi tài xỉu như thế bây giờ tôi cũng đã nghĩ ra một cái loại hột mới chính là cái bộ hột bay khi anh em đi đánh tài xỉu chơi tài xỉu về cái à, bộ hột tài xỉu bay này là khi lắc anh em có thể giữ tài giữ xỉu và lắc theo ý muốn của mình ví dụ đang tài chúng ta có thể à, giữ tài hoặc là đang xỉu chúng ta giữ xỉu không nữa thì đang từ xỉu chúng ta sẽ đưa về tài và ngược lại nếu như với một cái bộ hột tài xỉu à, nắp âm dương như thế này thì cái chuyện đó thì nó thật sự nó quá đơn giản đúng không ạ bởi vì sao những nó, là đồ có tang hay còn gọi là nam châm đây nếu như những cái bộ hột này nắp âm dương này, thì chúng ta làm như thế thì rất là đơn giản rồi tài bây giờ tôi muốn giữ xỉu hay giữ tài cho tôi thôi đây là cái bộ nắp âm dương thì nó có chơi là như thế bây giờ tôi sẽ xoay lại tôi sẽ xỉu về cái bộ này thì tất nhiên là đi ờ, chơi thì rất là hiệu quả nhưng mà không phải là chỗ nào chúng ta cũng có thể sử dụng được bởi vì nhiều người ta, à, bây giờ sóng sới người ta không sử dụng loại này vì nó là những đồ có tang thử 500 này Đấy. dính chặt hột này cũng thế thôi đây là nắp âm dương còn riêng về cái bộ hột tài xỉu bay này thì khi lắc này chúng ta vẫn có thể làm được điều đó giữ tài giữ xỉu nhưng mà lại hoàn toàn không tang anh em nhìn hột này tắp dĩa hoàn toàn bình thường Đó. Đây. nó khác với cái nắp âm dương này nhá hay còn gọi là nắp à, hai chiều à. Đấy, đẩy này rồi hút này Đó. đấy còn đây thì nó hoàn toàn không tang soi đèn thử nam châm cục hít tất cả mọi cái rất là ok mà khi lắc chúng ta có thể giữ lại giữ xỉu được đấy là một cái ờ, giải pháp để cho anh em đi chơi rất là hiệu quả đặc biệt là khi lắc thì tỷ lệ lên bảo hay gọi là lên bão của nó rất là lớn giờ con tay tôi đã thử ngâm nước muối ngâm nước muối cho anh em rồi tôi sẽ lau cái bộ hột này và tôi ờ, dọi đèn cũng có một số clip uh, cách đây không lâu tôi cũng làm uh, một số clip là trẻ hột tài xỉu bay là ờ, không biết anh em đã xem cái clip đó chưa còn anh em nào chưa xem thì có thể vào trong đó vào cái kênh của tôi ấy, là đồ chơi kênh là tài xỉu bịp chơi tài xỉu hoặc là anh em vào youtube gõ từ tài xỉu bịp thì sẽ có rất nhiều những cái clip của tôi hoặc là một số những từ khóa liên quan ví dụ hột tài xỉu chẳng hạn thì anh em sẽ thấy những cái clip ở trên đấy à, có thể xem và tham khảo thêm về cái bộ hộp tài xỉu bay này ở cấu tạo của bộ hột nó là một nửa 50% là do cấu tạo của bộ hột và 50% là do cách lắc và cách lắp như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em khi nào anh em lấy à, mua bộ hột này bây giờ tôi sẽ thử cho anh em à, còn một bước nữa là tôi sẽ soi đèn này cũng nhiều người nhiều anh em gọi điện đến hỏi tôi là nếu như mà muốn giữ được hột ấy, hoặc là giữ tài giữ xỉu hoặc là muốn lắc hột đi thì chỉ có thể là đồ nam châm chứ bình thường thì làm sao làm được điều đó nhưng mà đấy ờ, những anh em nào không biết thì hỏi như thế câu trả lời của tôi là bộ hột này hoàn toàn không tang nếu anh em nào không tin có thể qua cơ sở trực tiếp qua cơ sở của tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc và tại sao tôi làm được điều đó thì bây giờ tôi cũng thử cho anh em xem mấy chén thôi để ờ, anh em thấy sự hiệu quả của bộ hột này Ví bây giờ đang xỉu tôi sẽ ờ, lắc qua tài và tôi sẽ lắc xuống xỉu gọi là lắc chén qua lại và tiếp tục tôi sẽ giữ tài và giữ xỉu vừa xỉu bây giờ tôi lắc qua tài bây giờ tôi sẽ đưa xuống à, xỉu ba ba bốn này giờ đưa lên tài đó hai năm sáu đưa xuống xỉu một bốn năm này Lại lên tài đây là trắng phản giờ tôi sẽ đưa qua tài luôn sáu sáu một đây là cái ờ, cách bắt hột đi như thế bây giờ tôi sẽ giữ hột này đang tài tôi sẽ giữ tài giữ mấy chén tài một năm năm này tiếp tục tôi giữ thêm tài bốn năm năm năm năm ba vẫn là tài ba năm sáu vẫn là tài ba ba năm vẫn là tài nhé hai ba năm rồi sang xỉu rồi có một số trường hợp đặc biệt này, tôi nói luôn anh em ví dụ như trường hợp này như chén này thì thường thường làng khi khui ra rồi thì làng người ta sẽ đánh về ờ, mặt ờ, tài đúng không như với bộ hột này ấy, thì tôi có thể tôi giữ xỉu được nhé tôi sẽ thử luôn cho anh em về cái thế hột này luôn hai ba năm này Đó, giờ là một ba năm vừa hai ba năm rồi xuống một ba năm tôi tiếp tục giữ xỉu 225 này thêm chân xỉu nữa 124 này tiếp tục xỉu nữa nhé 123 tôi sẽ cố gắng giữ thêm một hai chén xỉu nữa đó như bây giờ nó lên chén bão này khi nó lên chén ờ, bão này thì bộ hột này chỗ là lên tỷ lệ lên bão khá là lớn để phục vụ cho anh em đi làm cái rất là hiệu quả Đó, giờ lại xuống xỉu luôn tôi giữ xỉu 225 này 114 này bây giờ sang tài rồi tôi sẽ lắc từ tài xuống xỉu Đó, đây là gọi là một chân phản này. nói chung là cái gì cũng thế thôi nó phải có điểm yếu và điểm mạnh của nó nó không thể là tuyệt đối 100% được thì tất nhiên nó là đồ không tang không tang thì chúng ta sẽ sử dụng cái ờ, tài năng và cái ờ, nghệ thuật của mình và cái ờ, kỹ thuật đấy là ở đâu ra là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em anh em nào cần tìm hiểu hoặc là muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu bay này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé trên này là cái số chính của tôi và cũng là cái số Zalo anh em nào mà cần kết bạn Zalo thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi à, nhắn tin qua Zalo với tôi qua số này một lần nữa xin à, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này